phạm pa lừa tiệm nhận ơi nhà vô mai hà nhân à tu pha lô quang lô dùng khao ế chiếu nhân à tu pha nguy ơi chẳng lỗ tài dốc chiêu về thì ca bà tiềm lò trên ô trên lò việc của mình ấy chiếm bên ngoài à hãy dòng thoát khát nào bơm mất tả hết đâu tiêu kinh tiên là có sơ tất tẻ miền pê nó hổ à có nhiều à và <laughs> tiêu vừa kinh là về sáng sen tài hồ chỉ hồ lệ là pha bảo thiếu quen là chun bữa nhô trăng ở chun bữa trăng lô chân là giờ hi vào bè lô chồng gia tê xin hình là tàu trà nhìn ô xin tụ tăng lê chân là tại vì dài rồi quyền kim nào 曾ứng trình là tại hồ hồ cá có có mà tiền mà sông ế cú tài ô dìa lô thế nó gần lô sang chân là cha ô bước chiếc xe lô hần màn quý bé gọi khạc xe nhắn cha toàn lô yêu miền bé lễ cô và dám phàng quý ô cho chiếc lê chen à chi trắng ô hàng lô theo phù ngà chén sẽ ta phẳng cặp mà ô có có to ta lô phim ta số vô ta kia lô phương kín nào trắng chân là ta sẽ tha hàng dân thọ của ô chia lê tài phê là hắn chỗ phê thình là lô thế nó ô để dân là thế ô thế là thế là ê dân là thế nó ô thế là đây trong trường là dân là chỗ ta to dám hàng chỗ lâu phải mặc to đây dân chưa về hiểu xiên phần là thế nó về dân là lệ thế à ô thế là lệ tiểu trang thế ô nè thiên thao lô bèn à thế nó về dân là lệ tiểu trang thế ô thiên thao và thế nó về thế là lệ thế nó ô lệ dân là lô con là sao tí kinh ạ thằng na ha mượt à em tất sửa nó giờ mượn em sửa nó ăn đi chân bà con à ta ơi ta to nhập chỗ không khá gọi là chả chỗ kiếp nào sang đưa đồng san ơi cho tay à, hàng lô qua tay siêu trên là ê xê ly họ toàn đấy khi ngã sanh lỗi sân tăng hạ tăng hạ chân dân hệ giả dân mà vô phù tò bé phán hạ ya na na sia cho ta hàng lô sẽ quyết tay siêu áo sẽ lối ai sẽ song thiên ô trắng chân là thiên phụ khu ô benedizione mea tantu o tingano tie cho be than ta khu chia nhà nhân ô phương kinh vô đề thì tu khu dân ô yo lo sen ô he sen le hai có về chiêm mà tao tao ế giật thì cũng ปีนแม่พุ่งยังมาพีกินก่าพี่โอ้เทียเปียกทุกโลกที่เขียนเสมันตาเรสันเปียมโอจีรอเทโนโอเรยัน nhà thế vậy rồi rồi luôn à? chuyện nhỏ hết sẽ về ra dân chỗ rồi rồi nhầm chưa với hổ xin này gần thế ô ơi thế là thế ô để dân là đâu mà tia mà ó thì ngà và dâm trời dâm tiền lệ ta nà họ cho họ na thiên á ô để dân na thiên ô ô ê ê lệ bang na thiên á ê thiên á thế quê dân lo dành dò bé à phò vị bằng phò vị sĩ xin bè là thế nỗi gì xin đi đáp rằng à bí tha yang à sẽ xa ngà bà là sẽ nói dạy thế này và tỏ nhỏ sa to và mới sẽ xin và xin ôi ở trên đi sứ dễ phụ thắng á hiện có giá sĩ lao ế phụ sĩ nhìn chân giá sĩ trông sang phố san có phần ấy tin quan khan về ni a khi xin ngọ khi xin a sư ye a ye tin ni a ti tăng năng a y sĩ ca xin sâu la chu mình sang phố sang san có 啊，一因上啊，放了大喽，一因上啊，放了难啊，猪昂猪昂，咱这放了不来好了，在哪哎，在哪里？到我好呢。他叫不打不木干，哎，不木干想他风光啊。 bờ mò san sáng phong quang ha to khai hoa chạy mẹ miền trên là đó có tí miền trên hoa bù khai mấy xứ trên ở trên lô trên mười chín nghìn là ra phần kín nấu dây một chân và họ tiền hồ giật yêu nhân à và hồ cha mỏ giang sức thiệt à ê ê à chưa thiệt lo cha na ôi nó đủ nằm ta xin ra rồi rồi thế nhãn lô rồi thế nó thế nó hiện là hôm nay này thế to bè thế nó thế là nó thế nó gần na la tê tê à thế thân nhà na ô na na mà mà na chín dòm nhận bé pin pun na chăm nhì phiên ơi chăm nhì phí ngã gia nhân song cảm ơi chăm là chén ơi giáo phên lô thì chết